Hello, xin chào mọi người, mình là Đỉnh đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Thì như vậy là cái hệ sinh thái mới của Winbank là WeFinex chính thức được ra mắt và có rất nhiều anh em đã nhắn tin hỏi mình về cái cách bật cái bảo mật hai lớp FIA của cái tài khoản này lên. Thì trong cái video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về làm thế nào để chúng ta có thể bật cái bảo mật hai lớp. Thì cái bảo mật hai lớp ở đây nó là cái gì? Thì thực chất ấy, thì nó sẽ giúp cho cái tài khoản của bạn được an toàn hơn và nó sẽ hỗ trợ trong cái việc dần nạp giúp vì nếu mà các bạn muốn nạp tiền, nếu các bạn muốn thanh khoản thì cái sàn này họ yêu cầu các bạn cần phải có cái FIA, tức là chúng ta cần phải bật lên. Vậy để làm như thế nào để chúng ta có thể bật được cái FIA lên? Đó chính là mọi người tải cho mình hai cái ứng dụng, dùng một trong hai nhé, dùng cái nào cũng được. Hiện tại thì à, đỉnh đang dùng cái Authy này, hoặc là anh chị em cũng có thể dùng cái Google Authenticator này cũng được. Ở đây, ở đây chỉ là trên cái à, hệ điều hành uh, trên cái máy iPhone, mọi người có thể dùng trên cái set play cũng có mọi người chỉ cần search uh, Ờ, cái Google Authenticator hoặc là dùng Authy cũng được còn bản thân mình là mình đang dùng cái app Authy này dùng nhiều cũng quen rồi còn một số anh em trong đội nhóm cũng có anh em mà dùng cái app này nói chung là tùy nếu mà anh em cứ tải về cảm thấy cái nào dễ dùng bản chất thì nó cũng giống như nhau thôi thì cái app này nó là như thế nào thì nó sẽ ờ, giúp bảo mật cái tài khoản của các bạn giúp liên kết với tài khoản của các bạn đó chính là nó, nó sẽ xuất hiện 6 cái chữ số như thế này 6 cái giấy số như thế này mỗi khi các bạn đăng nhập vào hoặc là mỗi khi các bạn rút tiền thì nó đều hỏi cái 6 cái số mã số bảo mật này và cái điều đặc biệt ở đây đó chính là 6 cái chữ số này nó thay đổi liên tục và cứ 30 giây thì nó sẽ thay đổi một lần. Đấy chính là cái hay của cái uh, bảo mật hai lớp này. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm thế nào để chúng ta có thể bật lên ở trên cái WeFinex này. Mọi người nhớ tải một trong hai cái app này nhá. Hai cái app này rất là thông dụng. Mình là thể dùng cái app bầu lộ này, app Authy này. Rồi ok, quay lại cái ờ, giao diện của sàn để bật đấy thì rất là đơn giản. Mọi người vào cái mục hồ sơ ở đây, chọn vào cái mục hồ sơ kéo xuống bên dưới. Kéo xuống bên dưới. Nó có cái mục uh, mã F2A ở đây này ở đây thì mình vừa nãy mình vừa tắt đi rồi để hướng dẫn cho mọi người cách bật như thế nào ở đây được chưa nó có cái mã FA ở đây rất là đơn giản thôi mọi người chọn vào tích vào bật lên thì nó sẽ hiện cho mọi người một cái mã xác thực cái gọi là cái QR code được chưa cái QR code hoặc là với là cái mã sao lưu này mọi người ờ, copy lại cái mã sao lưu này nhá copy lại cái mã sao lưu mọi người cất đi ở đâu phòng trường hợp ấy khi mình mất điện thoại này khi mình đổi điện thoại này thì chúng ta có thể lấy lại được cái mã này được chưa mọi người nhớ cất đi hoặc là mọi người chụp nguyên cái màn hình này này đấy một người cất đi sau đấy thì sau này thì mình còn có quét lại hoặc ờ, phòng cái trường hợp mình bị đánh cắp hay là bị rơi điện thoại bị móc túi hay cái gì đấy được chưa thì ờ, sau khi một người ờ, chọn bật ở đây lên thì nó sẽ hiện ra một cái bảng thông tin như này thì đầu tiên ấy mọi người chọn nhập cái mật khẩu của mình trước vào cái ô này đi đã được chưa nhập cái mật khẩu của bạn mật khẩu tài khoản này nhá mật khẩu tài khoản này sau đấy các bạn mở cái uh, vừa nãy các bạn cài ra có thể là hai một trong hai cái app này được chưa các bạn chọn vào cái mục dấu cộng hoặc chọn vào cái mục thêm mới có nghĩa là thêm thêm cái FH mới đấy mọi người có thể quét thứ nhất đấy các bạn có thể quét cái này quét cái mã QR code này hoặc các bạn có thể copy cái thằng này copy cái đoạn mã code ở đây đấy các bạn sẽ paste sang các bạn sẽ paste sang cái uh, mà hai cái app này nó yêu cầu ấy sau đấy các bạn bấm ok thì nó sẽ ra một cái ờ, sáu chữ số nó sẽ ra một đoạn code 6 chữ số như thế này và nó sẽ 30 giây nó sẽ thay đổi 6 cái chữ số này một lần được chưa thì các bạn sẽ nhanh chóng nhập cái ba sáu chữ số này vào và đây các bạn sẽ bấm ok là thành công ví dụ một hai ba bốn năm sáu chẳng hạn sau khi bạn bấm nhập xong ấy thì các bạn bấm bật một cái là như vậy là cái tài khoản của bạn đã được bật bảo mật hai lớp như vậy là nó sẽ hoàn tất trong cái quá trình nạp rút tiền ở đây bởi vì là khi rút tiền ấy nó sẽ yêu cầu mọi người ở đây thì thì chưa bật rồi đây bạn phải bật FIA để yêu cầu rút tiền đúng không khi chúng ta thanh khoản ấy thì nó cần phải yêu cầu bật lên thì nó mới cho mình thanh khoản và còn một điều nữa mình muốn chia sẻ cho mọi người đó là về cái xác minh tài khoản như thế nào mọi người cũng vào trong cái mục hồ sơ này nhá kéo xuống ở dưới cái mục xác minh tài khoản ở đây ở đây thì tài khoản của mình cũng đã xác minh rồi nếu mà anh em chưa xác minh ấy thì nó sẽ có cái nút xác minh ngay ở đây mọi người bấm bấm vào xác minh mọi người à, điền các thông tin theo yêu cầu ví dụ như số chứng minh này số hộ chiếu này sau đấy mọi người áp à, cái ảnh mặt trước chứng minh áp ảnh mặt trước hộ chiếu hoặc là áp ảnh mặt sau chứng minh các thứ lên và mọi người bấm ok bấm next và nó sẽ yêu yêu cầu là xác minh trong vòng từ 2 đến 3 ngày sau khi được xác minh thành công ấy thì nó sẽ báo cái email cho mọi người được chưa sau đấy là cái tài khoản của bạn đã được xác minh và nạp rút thoải mái mọi người nên xác minh càng sớm càng tốt nhé nếu mà không xác minh ấy, thì nó sẽ quét tài khoản và nó sẽ khóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào bởi vì nó chưa xác minh được cái tài khoản đấy là chính chủ là của ai ok thì cái video này thì mình đã hướng dẫn mọi người bật cái bảo mật F2 lớp như thế nào để bảo mật tài khoản nếu mà anh chị em còn có câu hỏi hay thắc mắc ấy, thì mọi người có thể comment ngay ở bên dưới cái phần mô tả của video này dưới phần comment này thì mình có thể hỗ trợ và giải đáp còn anh chị em nào chưa biết cái cách làm thế nào để kiếm tiền theo phút từ cái dự án này thì nhanh chóng inbox ngay cho mình thì mình thêm các bạn vào các cái group thêm mọi người vào các group kín thế này xem anh em mình kiếm tiền như thế nào cực kỳ đỉnh cao luôn mọi người ạ đấy nhá ok thì mình sẽ dừng cái video này ở đây xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các cái video sau